từ khi gặp em thì anh đã thấy nụ cười em rất là dễ thương rất à. là dạ. xinh xắn trong cái suy nghĩ của con là bao nhiêu phần trăm à là cũng phải trên 99 phần trăm rồi cô ạ Đó, đúng dạ. rồi đúng là một tướng phu thê <laughs> gặp gặp anh ngày hôm nay thì em thấy rất là vui do là à, kiểu em cũng hay bị xúc động <laughs> dạ bị dời á nên là em em thấy là cảm ơn anh vì đã tới ngày hôm nay <laughs> hương thấy đạt thế nào mà cảm động thế dạ con dễ bị xúc động một cô gái rất là dễ xúc động ha dạ. như công Rồi, việc giờ... công việc của em thì là có hay làm đêm không dạ có đạt ơi dạ con lại cầm cái giấy chậm nước mắt cho hương đi <laughs> thử thế nào chậm hết nước mắt nha rồi nói chuyện tiếp nha chỗ nào bị lem chỗ nào đó con bôi chỗ đó. Dạ, con chùi chỗ đó con nào nước mắt hẳn chùi đừng có chùi chỗ khác bay phấn son của người ta <laughs> bạn gái à, bên hàng rào bạn trai bên hàng rào bên đây mình nói lớn lên để chúng ta cảm nhận về giọng nói đầu tiên nha mời nhà trai dạ con chào chú quyền linh ạ chào cô hồng vân chào con chào bạn gái bên kia và chào toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong phim trường ngày hôm nay con ờ, tên là phạm tiến đạt năm nay con 27 tuổi con đang sinh sống ở huyện bình chánh và làm việc ở quận tân phú thành phố hồ chí minh ạ dạ công việc của con là kỹ sư điện ạ còn con mình giới thiệu nào Dạ con xin tự giới thiệu con là Dương Thị Thu Hương, 27 tuổi. À, nghề nghiệp của con là điều dưỡng. Hiện con đang làm việc ở bệnh viện 175 ạ rồi nhà gái cho nhà trai biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi à dạ thưa chú huyền linh và bạn trai thì điểm mạnh là con có thể uh, trò chuyện và lắng nghe uh, chia sẻ được với nhiều người uh, sống giản dị và tình cảm ạ con hơi bị nhút nhát và uh, sống hơi cạn nể và người điều dưỡng được uh, rất là trân trọng những người điều dưỡng đó uh, không có bà con thân thích gì những bệnh nhân nhưng họ chăm sóc người bệnh nhân như là người thân như thế chính vì thế nên mà chú Huyền Linh đó rất là yêu quý rồi trân trọng những cái người làm điều dưỡng đó nha ừ. dạ. mà thực ra cái người người điều dưỡng bên tôi đây là cực kỳ cưng luôn nè ừ. xinh xắn vậy đó hả con có mấy mối tình rồi à, nếu mà nói mối tình thì con chưa trải qua mối tình nào dạ là con có thích thích hoặc là cũng có một số người thích nhưng mà con không thích à dạ. tức là con chắc cái công việc của con nó cũng chiếm nhiều thời gian quá dạ. đúng không cũng có thời gian để mà hẹn hò luôn dạ, thực sự nhưng... là môi trường bệnh viện nó cũng Rồi. khá là áp lực ạ à. ừ. đây sao là thợ điện à, điểm mạnh điểm yếu của mình gì dạ vâng điểm mạnh của con ờ, là con không hút thuốc ạ ừ. con không gia trưởng mà có tinh thần quyết tâm quyết đoán trong công việc cũng như là cuộc sống ừ. à, con có một lối sống tình cảm đặc biệt là tình cảm với gia đình ạ ngoài ra con còn thích chơi cầu lông và đi du lịch còn điểm yếu của con thì con nấu ăn không được ngon ừ. nhưng mà con biết ừ, rửa chén và lau nhà trời ơi giỏi vậy phải rửa chén lau nhà luôn dạ con hát thì cũng không được hay đâm ra con cũng không hay hát ạ kể hát đại đi con dạ, con chào như... Ờ, ngoại dạ con chào cô ạ ờ, ở điện ngoài ra quá. con còn hay ngủ trễ nữa nhưng mà bên đây con nấu ăn được không con dạ con ờ, nấu ăn không ngon nhưng mà kiểu con có thể nấu những món cơ bản được nhìn á thiệt cái này là cái này là ấy nha nhìn hai đứa có cái nét phu thê khủng khiếp luôn à, cảm ơn ờ, cô, nói nghiêm túc luôn á ông qua ông dạ. coi thử đi phu thê hả đây đâu chưa có người yêu hả dạ con chào chú à, yêu chào con gái điều dạ. dưỡng sáng dễ thương không à lấy vợ điều dưỡng đó dạ. là phải hy sinh cá nhân của mình bởi vì á đôi khi vợ mình phải chăm sóc người khác á chăm sóc suốt ngày suốt đêm luôn á ít có chăm sóc mình đó con thấy như sao dạ cái đấy thì con cũng thấy không sao ạ vậy ừ. thì điều dưỡng là mình chăm sóc cho người bệnh đấy là một nghề tốt ạ đúng rồi một dạ. nghĩa cử cao đẹp đó con dạ. ừ, còn con con có mấy mối tình rồi con đã từng trải qua một mối tình ạ từng trải qua một mối tình <laughs> khoảng nửa sáu tháng cô ạ cách đây khoảng hơn một năm rồi cô ạ lý do gì chia tay con à, lý do là bạn đó không cùng quan điểm tôn giáo với con con là theo đạo công giáo ạ con sao dạ theo con thì con không có quan trọng về uh, đạo hoặc tôn giáo nào mà quan trọng là hai người hợp nhau thì sẽ từ từ chia sẻ những cái vấn đề sau à nhưng dạ. mà con có đạo không dạ con không có đạo à dạ, dạ thì quan cũng trọng sao? Giờ không nữa quan học đạo lý đúng sao? rồi đúng rồi Thấy không không sao con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào Dạ, con muốn một bạn nữ là cùng nhau lắng nghe, cùng nhau chia sẻ thì cũng có một lối sống tình cảm giống như con vậy ạ. Kia là tình cảm đó. Dạ vâng, làm nghề điều dưỡng thì Đúng con rồi, chắc là cô có thể khẳng định với con cái cái mẫu người mà con nghĩ trong đầu á, thì bên đây phải là 99,9%. À. Rồi con. Dạ. Con muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Dạ, con muốn tìm một người à, người thương là uh, có cái tình cảm uh, có trách nhiệm hiếu nghĩa chung thủy và biết chia sẻ biết quan có tâm luôn ông là trai rất hiền nha <laughs> rất là dễ thương có phúc hậu ha nói chung á mà có thấy phu thê không được á hỏi gia Mình đình hỏi đi. gia đình đi ừ. con đi với ai vậy con dạ con đi với bác ruột của con à. dạ à, xin uh, chào mc hồng vân xin chào mc quyền linh chào cháu trai chào cô Cháu tên là Đạt phải không? Dạ. <laughs> Xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt ở trường quay hôm nay. Thế thì cháu Hương thì cháu là một người sống rất là tình cảm, có trách nhiệm, thuộc tiếp người à, phụ nữ truyền thống. Thế còn à, về phía cháu trai bên này thì bác thấy là cũng có cái nét là uh, hiền hòa, sống bác. cũng có tình cảm. Thế thì bác cũng mong muốn là hai cháu uh, trao nhau cái cơ hội để ờ, tìm hiểu rồi cảm ơn à. chị con con đi với ai dạ hôm nay đến với chương trình con đi với lại gì của con ạ và hai người em nữa Dạ em chào anh Quyến Ninh, chào chị Hồng Vân, chào bạn gái cuộc chơi, chào, dạ, chào bên nhà gái ạ, cùng tất cả các vị khán giả. Em xin nhận xét về một chút về bạn gái. Dì thấy là bạn ấy được đấy con ạ, <laughs> rất là hiền với lại những cái mà con đưa ra là gì thấy dạ. bạn rất được, nhìn dễ thương. Còn nói về một chút về Đạt á, Đạt là một người sống rất tình cảm, rất có trách nhiệm với gia đình, kính trên nhường dưới, cũng rất là ngoan. Gọi là chỉ thích đam mê chơi thể thao á, là chơi cầu lông thôi. Thì dì cũng hy vọng là cả hai để cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu và là tiến xa hơn. Dạ, Rồi, cảm ơn gì? Cảm ơn gì? Thôi, mở rào thôi. Mở rào. Rồi, tới luôn Đạt. Chào em. Dạ, Đến với chương trình anh có quà tặng em. Dạ rồi em cảm ơn ạ. Dạ. Ủa sao con lại tặng con heo vậy Đạt? dạ con thấy con heo này dễ thương <laughs> vậy hả dạ à, đến chương trình thì em cũng có món quà tặng anh à ừ. dạ anh có thể mở đâu nè dạ Ồ, là một quyển sách dạ À, đây là cuốn sách mà em rất là thích, à, có tựa đề là Chiến binh cầu vòng, kể về 10 bạn trẻ ở một ngôi trường nhỏ bé ở trên đất nước Indonesia đã cùng đấu tranh bảo vệ ngôi trường của mình và à. đấu tranh cho cái quyền học tập. Thì à, đây đối với em là một cuốn sách truyền cảm hứng và có nhiều nghị lực thì hy vọng là anh sẽ thích nó. Ok dạ. em, anh cảm ơn, anh sẽ đọc và trân trọng cuốn sách này. Dạ. Sao đặt? con thấy sao? Ngay từ khi gặp em thì anh đã thấy nụ cười em rất là dễ thương, rất dạ. xinh xắn trong cái suy nghĩ của con là bao nhiêu phần trăm à là cũng phải chín chín phần trăm rồi cô ạ đó à, đúng dạ. rồi đúng là một tướng phu thê <laughs> về quan điểm tình yêu của anh là biết trung thủy và không lừa dối cùng nhau lắng nghe cùng nhau chia sẻ đặc biệt quan trọng nhất là cùng nhau mà chịu được những cái khuyết điểm của nhau ấy thì theo em thì như thế nào? Dạ thì em cũng uh, hy vọng là công việc của em nó khá vất vả thì anh có thể chia sẻ được. Gặp gặp anh ngày hôm nay thì em thấy rất là vui do là uh, kiểu em cũng hay bị xúc động. <laughs> dạ, bị dời á nên là em em thấy là cảm ơn anh vì đã tới ngày hôm nay. Hương thấy Đạt thế nào mà cảm động thế? Dạ con dễ bị xúc động. Một cô gái rất là dễ xúc động ha. Dạ như công Rồi, việc bây giờ... công việc của em thì là có hay làm đêm không dạ có đạt ơi dạ lại cầm cái giấy chậm nước mắt cho hương đi <laughs> thử thế nào chậm hết nước mắt nha rồi nói chuyện tiếp nha chỗ nào bị lem chỗ nào đó con bôi chỗ đó nhẹ. con chùi chỗ đó con nào nước mắt hẳn chùi đừng có chùi chỗ khác bay phong à. son của người ta <laughs> tức là một tháng là mình làm đêm như thế nào thường là sẽ có lịch trực thì tuần ờ, trực 1 đến 2 buổi à. à trực đêm thì hiện tại là khoa em là em sẽ trực 24 giờ ngày hôm sau được nghỉ hương làm vậy... ở khoa nào vậy dạ con làm khoa nội thần kinh ạ khoa thế là cũng nhức đầu lắm á nhức đầu chứ công việc của anh là kỹ sư điện này thì anh làm trong văn phòng thôi anh chỉ làm giờ hành chính làm đến bốn rưỡi chiều là anh nghỉ rồi thì thường thường trước anh chưa có người yêu thì anh mỗi lần làm xong thì anh hay đi chơi cầu lông là chơi đến khoảng 6 rưỡi 7 giờ là anh về nhà. Hồi nãy anh cũng có chia sẻ là điểm yếu của anh là hay ngủ trễ, tại vì cái công việc của anh là mình cần cái sự mà tập trung cao độ nhất đi cái thời gian mà tối trễ 11 12 giờ cái lúc đấy nó yên tĩnh thì nó phù hợp hơn với cái sự tập trung vào công việc của anh. Yeah. Dạ. Còn về cái công việc em thì một tuần hai hai đến ba buổi làm đêm thì ừ, còn những cái ngày kia thì cũng làm giờ hành chính rồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ờ, thì mình cái này thì mình có thể hẹn hò được. Dạ đúng rồi, bên em là không có lễ Tết là mình cứ trực ừ, à, dạ dạ. À. Đặt hỏi nhà em có điện chỗ nào hư không? <laughs> về phần ờ, điện đóm thì là đối với anh thì là chuyện nhỏ rồi cái gì anh cũng thể làm được trong ngành điện yeah. Dạ. và bây giờ đạt tiến tới hai tay nắm với tay hương ha ừ. rồi nói những cảm xúc của mình mong muốn điều gì hương đang rất là xúc động đó đạt nắm hai tay luôn <clears throat> nhìn mặn thẳng vào mắt hương đi nào đến với chương trình này thì anh cũng chuẩn bị một câu thơ nào đó để tặng cho em chút nắng gắt đâu làm nên mùa hạ một thoáng nhìn chưa hẳn đã là yêu sao tim anh cứ ngập ngừng rất lạ em là ai hỡi bóng dáng yêu kiều em à đến với chương trình này thì anh là một người đàn ông chân thành anh sẽ cố gắng hết sức để cho em có được một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ đến với chương trình này anh cũng mong rằng hai chúng ta cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau và mong rằng hai bên gia đình cũng ủng hộ cái tình yêu của chúng ta và mong rằng tình yêu của chúng ta sẽ có một cái kết đẹp em nhé Dạ rồi em cảm ơn ạ à. Detox không khí từ trong ra ngoài Bây giờ hai trẻ để tay vào nút bấm đi Chúng ta có 30 giây nhắm mắt lại Kiểm tra lại con tim của mình Chuẩn bị 1 2 3 Hết thời gian Như vậy họ đã kiểm tra lại con tim của mình rồi Thật sự họ đã có một chút rung động và họ đã bấm nút Chúc mừng hai đứa nha Nữa cái hôm đầu tiên <laughs> Xin phép bác Dạ Giờ con xin phép bác cho con hôn lên má em Hương để thể hiện tình cảm của con dành cho em Hương bây giờ cũng như là mãi sau này ạ. Trời, ơi.